Và một ngày đẹp trời, thỏ ta tung tăng dạo chơi trong khu rừng, vừa đi thỏ vừa ngâm nga hát vài câu hát quen thuộc. Thỏ bất chợt bị cáo sói và gấu đuổi bắt, vì quá sợ hãi, thỏ đã chạy hết sức mình và để lại đằng sau một làn khói thật xa. May thay, vì khả năng chạy nhanh của mình thỏ đã chạy kịp vào hang và chui tọt vào trong đó. Hang trú ngụ của thỏ gồm hai đầu, vì thế sói, gấu và cáo đã cùng bàn bạc nhau để phân công nhiệm vụ. Cáo phụ trách trong một đầu hang. Trong khi đó, sói và gấu lại phụ trách đầu hang bên kia. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, thỏ hết sức hoang mang và sợ hãi. Thỏ không biết làm thế nào để thoát ra được khỏi hang bây giờ. Tuy nhiên trong cùng cảnh như vậy, Thảo đã vận dụng hết tất cả trí thông minh của mình và nghĩ ra được một kế sách rất hay. Thỏ tiến tới đầu hang bên kia, nơi cáo đang trông giữ và bắt đầu la thét như như thể bị ăn thịt. Nghe thấy tiếng la hét của thỏ, gấu và sói đã rất ngạc nhiên. Chúng nghi ngờ ngay cáo. Chúng cho rằng cáo đã ăn mất thỏ và tự hưởng chiến lợi phẩm mất rồi. Vô cùng tức giận, chúng rời ngay khỏi vị trí của mình Gấu và sói nhanh chóng di chuyển đến đầu kia của hang. Khi đến nơi chúng thấy cáo đang cười rất vui vẻ và bình thản. Đến lúc này cả ba đều nhận, đã chợt nhận ra mình đã bị mắc kế của thỏ mất rồi. Nhờ sự nhanh trí của mình, thỏ đã nhanh chóng thoát khỏi đầu hang nơi không có ai trông giữ và chạy một mạch trên con đường không có một bóng người. Thỏ vô cùng hạnh phúc vì đã trốn thoát và nhanh chóng di chuyển tới nhà của Kiều để có thể trú ngụ tạm thời. Kiều rất mừng cho bạn mình khi được hỏi về câu chuyện này, Thỏ có kết luận một câu rằng Sở dĩ tôi có thể thoát khỏi chúng bởi vì tôi đã nắm được sự không đoàn kết của chúng. Chính điều này đã giúp tôi có thể trốn thoát được.